công phải chấp nhận trả giá mồ mơ biển rộng phải chấp nhận trong gai muốn lập chiến công phải biết không thành có có căn chuyển bại thành thắng không dương cờ trắng trước mọi báo rộng cuộc đời này đâu phải ngày nào cũng như ngày nào sóng yên biển lặng sợ cái gì mấy con sóng nhỏ đã mất công quật thì con sóng to cứ âm thầm ta đặt nền móng một ngày phủ bóng như tòa nhà cao trải qua bao đắng cay cuộc đời phía trước bầu trời kia toàn là sao trời thì nóng ra rất nhiều mồ hôi tập thể thao để trau dồi sức khỏe nhưng nóng thế này thể thao thật là khó cứ chạy cứ chạy thật nhiều nóng quá về đêm làm sao mà ngủ sống trên đời ngày nào cũng như ngày nào cho cái nóng mùa hè như đổ lửa giải pháp tốt nhất bây giờ là phải đầu tư cho mình cái điều hòa nhỏ thời tiết còn nóng lâu dài tội gì không sắm cho mình cái nhỏ cứ việc thể dục thể thao về nhà là có điều hòa lo